Hello xin chào các bạn chào các bạn quay trở lại với kênh hát trong TV Hải của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog nhé thì kênh của mình là chuyên về phong thủy tử vi trọng đời và đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu cho các bạn trong các clip thì à, các bạn thấy cái clip của mình chia sẻ hay ý nghĩa thì các bạn cho mình một like nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé thì hôm nay quay trở về vấn đề mình làm cái clip tiếp theo cho tuổi à, 1963 1963 quý mão là nữ mạng à, về phong thủy hướng nhà phong thủy hướng nhà xây à, phong thủy phật bản mệnh phong thủy à, vòng phong thủy rồi màu sắc phong thủy rồi là sử dụng những vật phẩm những mật vật phẩm để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà xây hướng và gia tăng thêm sự công danh tài lộc cho gia chủ nhé gia tăng thêm sự may mắn cho gia chủ thì hôm nay cái tuổi quý mão này 1963 nữ mạng thì là khỏe mệnh của mình đó là khôn thổ ngũ hành mạng là mạng kim nghĩa là kim bạch kim là vàng pha bạc kim bạch kim thì chia sẻ bạn luôn về cái màu sắc cái màu sắc uh, phong thủy của chính bạn mệnh mình à, mạng kim bạn là mạng là mạng kim thì màu tương sinh tương hợp của bạn đó là màu vàng này màu nâu đất này màu trắng này màu xám này màu nghi đây là năm màu tương sinh tương hợp với bạn thì bạn nên sử dụng năm màu này để sử dụng phong thủy màu sắc phong thủy cho chính bản thân chúng ta nhé 556 bạn mạng kim quý mão 1963 bị khắc kỵ bảy màu đỏ này màu hồng này màu tím này Đó, bị khắc kỵ bảy màu đỏ hồng tím nhé bạn nhận lưu ý cho mình không nên sử dụng đỏ hồng tím để làm vật phẩm phong để làm phong thủy nhé rồi chia sẻ bạn luôn quẻ mệnh của mình là khôn thổ thì khôn thổ ở đây thì đây khôn thổ đây thì cái, cái biểu đồ của mình đây đây cùng khôn đây là khôn thổ đây là hướng chắn chắn tây này hướng này hướng chắn bắc à, hướng chắn chắn nam này đây gọi là tây nam này khôn thổ đây là cung khôn các bạn đây là cung khôn nên là khôn thổ nó là phục vị rất là tốt nhé hướng đầu tiên thì mỗi một cung một mệnh có bốn hướng tốt để xây nhà và bốn hướng xấu không nên xây nhà nhé hướng đầu tiên của bạn đó là hướng hướng uh, tây tây nam là sân uh, ờ, đâu hướng um, nhưng mà hướng tây nam này hướng đầu tiên này là hướng tây này đây là hướng Nam hướng Tây Nam này là khôn này đó là cung khôn nhé là, là khôn khôn khôn thủ nhá khôn thổ nhá đó Tây này đây hướng chân Tây chân Tây này đó, đây hướng, hướng, hướng, ờ, hướng Nam này đó thì đó là hướng Tây Nam nhá đó Tây Nam là cung khôn nhé là sân khí nhá rồi hướng thứ hai là hướng uh, uh, chắn Tây này hướng của mình là hướng chắn Tây là cung đoài này à, hướng chắn Tây này là cung đoài này đấy rồi hướng thứ ba nó là hướng đông bắc này hướng đông bắc là cung cấn này hướng thứ ba là hướng chánh đông đâu đây hướng um, đông đây đấy đông bắc hướng bắc đây thì nó là cung cấn này đấy, đông bắc đông bắc là cung cấn nhá rồi hướng uh, tiếp theo đó là hướng tây bắc là thiên y là cung can này. hướng tây đây đây là bạn là hướng tây nhá đây là hướng bắc này đây là cung can này gọi là hướng tây bắc là cung can nhé đó là thiên y nhá thì đó là đã có bốn hướng ờ, tốt để xây nhà rồi nha các bạn nhé thì đó hướng tây bắc này hướng đông bắc này hướng tây nam này và hướng chánh tây này đó bốn hướng tốt để xây nhà nhé rồi chia sẻ cho bạn về bốn hướng xấu không nên xây nhà đó là hướng chánh bắc này là ngũ quỷ này hướng chánh đông này là lục sát này và hướng đông nam là tuyệt mệnh này hướng cuối cùng là hướng chánh nam là họa hại nhé đó là hướng họa hại đó thì mình đã chia sẻ xong về cái, cái hướng xây nhà của mình rồi nhá đó là bốn hướng tốt rồi thì bạn là 1963 quý mão nữ mạng thì bạn đã có bốn hướng tốt rồi thì bạn hãy xem cái tuổi của người chồng là tuổi gì và xem bốn hướng tốt của người chồng với bốn hướng tốt của mình chọn chung ra một hướng nhà xây thì cực kỳ là tốt nếu hai vợ chồng mà nếu mà trùng trùng được một hướng nào đó để xây cùng xây lên một ngôi nhà thì cực kỳ là tốt là một ngôi nhà vượng tài cho gia chủ rồi là một ngôi nhà là, là rất hạnh phúc của vợ chồng con cái sống rất là đoàn kết với nhau một ngôi nhà đoàn kết rất là hạnh phúc với nhau nhé đó là đó là về phong phong thủy mà xây nhà theo tuổi vợ và tuổi chồng Đấy. rồi à, ví dụ như lỡ ví dụ như là nếu ai mà lỡ xây nhà rồi lỡ xây nhà rồi mà xây nhà sai hướng lỡ xây nhà rồi mà xây nhà xây nhà xây hướng thì bây giờ à, không có cách nào để mà mà, mà xây lại được nữa thì mình sẽ chia sẻ cho bạn về ba phương pháp có ba phương pháp để chúng ta chấn chặt lại ngôi nhà và gia tăng thêm sự may mắn cho gia chủ nhá thì ba phương pháp thì phương pháp đầu tiên này mình chia sẻ là dành cho những người ở nông thôn thì những người ở nông thôn ấy, thì đất rộng đất rộng cò bay thẳng cắn đất rộng Đấy, thì có thể mở thêm một cửa nữa ví dụ như bạn đang xây nhà ở hướng chấn đông ví dụ bạn đang xây ở nhà hướng chánh đông nó là đục sát nó là hướng không tốt thì bạn có thể mở thêm một cửa đằng sau mở thêm một cửa đằng sau và lưu ý một rằng là chúng ta không nên mở song song không nên mở song song có nghĩa là đứng từ cửa trước mà nhìn thông tuôn ra cửa đằng sau có nghĩa là một về mặt phong thủy là không tốt cho gia chủ tiền vào cửa trước mà đi ra luồn ra cửa sau cửa sau rất là xấu nên là không tốt nên chúng ta lưu ý rằng là mình đang xây nhà ở hướng chấn đông là là sai hướng là đục sát thì bây giờ mình xây, xây nhà hướng chấn tây nên là xây xéo xéo như này xéo với cửa chính nha không được đối diện không được đối diện với cửa chính là không được song song với cửa chính nhá phải xây xéo ra thế này thì nó sẽ tốt hơn cho chúng ta về mặt phong thủy thì chúng ta xây theo hướng chấn tây thì như thế này à, một hướng tốt và một hướng xấu có nghĩa là một cái từ trường những cái từ trường của hướng tốt vào trong nhà những từ trường của hướng tốt vào nhà để xua đuổi xua đuổi tà ma âm bên âm khí của từ của từ trường của hướng xấu ra khỏi nhà để nó uh, để không hại gia chủ để những từ trường xấu nó không hại gia chủ đuổi xua đuổi tà ma âm bên âm khí ra khỏi nhà để chấn chặt lại ngôi nhà cân bằng lại ngôi nhà thì phương pháp thứ nhất này có tác dụng đó là cân bằng lại ngôi nhà một ngôi nhà bình thường không tốt cũng thành xấu nhưng nó cũng không có tác dụng nào thu hút công nhân tài lộc phương pháp này nó không có tác dụng thu hút công nhân tài lộc cho gia chủ nhé lưu ý rằng nó chỉ là xua đuổi và cân bằng lại ngôi nhà chấn chặt lại ngôi nhà mà thôi nhé rồi chia sẻ cho bạn về phương pháp thứ hai phương pháp thứ hai là cho những người ở thành phố thành thị thì những người ở thành phố thành thị là đất chật người đông thì bốn vùng quanh đều là nhà chúng ta không thể nào mở thêm một cửa nữa bốn vùng quanh đều là nhà rồi không thể mở thêm cửa nữa thì chia sẻ bạn về phương pháp đó là sử dụng những thảm chạy nhà để làm vật phẩm phong thủy miếng thảm chạy nhà này thì dân miền Bắc hay sử dụng vào mùa đông để lót hết cái nền nhà à, cho các thành viên trong gia đình à, vào mùa đông đi lại cho nó ấm chân không bị nặng chân dân miền Nam sử dụng miếng thảm trải nhà để lót nền nhà để trang trí nền nhà cho đẹp đó là về mặt phong thủy thì bạn nên mua cái thảm trải nhà này nên phải mua theo màu sắc phong thủy của mình thì bạn là 1963 quý mão là nữ mạng nhé là mạng là mạng kim Đấy, mạng là kim bạch kim tức là mạng kim thì bạn hợp với màu vàng màu lông đất màu trắng xám nghi thì bạn có thể mua màu vàng hoặc là màu đất lông đất miếng thảm trải nhà đã mua màu vàng hoặc màu lông đất và chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy nốt hết cái nền nhà cho mình nốt hết từ đằng trước ra sau nốt hết nền nhà cho mình nhé nốt hết nền nhà đấy thì cái ờ, phương pháp này có tác dụng cũng giống như phương pháp thứ nhất là để nó xua đuổi đến tà ma âm binh khí ra khỏi nhà à, nốt hết nền nhà luôn thì nó, nó sẽ xua đuổi được tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà để để không hại để những từ trường xấu đó nó sẽ không vào trong nhà để nó hại gia chủ bọn ngũ quỷ nó quấy phá được không được hại gia chủ nó xua đuổi đẩy lùi tạo ra từ trường để xua đuổi đầy nồi nó cân bằng ngôi nhà xua đuổi thì phương pháp này cũng giống như phương pháp thứ nhất đó là cân bằng lại ngôi nhà và xua đuổi tà mà âm khí ra khỏi nhà cân bằng nó làm cho ta là một ngôi nhà bình thường đấy thì nó cũng không có tác dụng là thu hút công nhân tàn tộc phương pháp này cũng giống phương pháp thứ nhất là không có tác dụng thu hút công nhân tàn lộc cho gia chủ đấy chỉ gọi là cân bằng chân chặt cân bằng ngôi nhà và xua đuổi thôi xin thưa bạn chia sẻ bạn cái phương pháp thứ ba là dành cho tất cả mọi người ai cũng sử dụng được đó là sử dụng vật phẩm phong thủy để chấn chặt lên ngôi nhà chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy này để chấn chặt lên ngôi nhà thì đây là cái quả cầu phong thủy được làm bằng đá quý đá thạch ẩm tím được làm bằng đá đây là đây là quả cầu phong thủy đây là hang động thạch, thạch ẩm tím này Đấy. thì cái quả cầu này có tác dụng đó là tạo từ trường dương cực lớn để xua đuổi tà ma âm bên khí rồi còn còn tác dụng là liên kết ừ, ờ, các thành viên trong gia đình sống hòa thuận với nhau đoàn kết với nhau vợ chồng con cái sống hòa thuận đoàn kết với nhau rồi là nó tạo nó sẽ giúp được chúng ta là giữ được những mối làm ăn lớn của gia chủ những mối bạn bè tốt của gia chủ nhé rất là tốt cho chúng ta về sử dụng cái quả cầu phong thủy này đây là vật phẩm rồi hai động thận tím này có tác dụng đó là thu hút công dân tài lộc thu hút công nhân tài lộc vượng tài cho gia chủ rồi nó có tác dụng là giữ tiền giữ của cho gia chủ nhé ngoài tác dụng này ra nó còn tác dụng đó là xua đuổi được bùa ngãi bùa yêu khi trong nhà trong khi trong gia đình có người bị bùa ngãi bùa yêu thì nó sẽ xua đuổi được bùa ngãi bùa yêu rất là hữu hiệu luôn đấy thì các bạn không tin thì các bạn cứ để ý đi cái thời vua chúa hồi xưa thời vua chúa hồi xưa người ta đã sử dụng những loại đá quý này để làm gì để làm ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng rồi là những con rồng con phượng được khắc bằng đá như thế này rồi là những cái vòng cẩm thạch những vòng cẩm thạch của À, công chúa hoàng hậu rồi là những miếng ngọc bội của các à, công tử thái tử hoàng tử để rất là nâng quần đó là loại đá quý này tại sao mà thầy vua chúa người ta đã sử dụng được tại vì nó đem lại nhiều may mắn nhiều cái cái, cái điều may mắn gì đó nó đem lại nhiều cái gì lợi ích cho vua chúa nên là thường thường là vua chúa những người quyền quý cao sang mới sử dụng tới nó được nhá thì hiện tại thì ở thị trường Việt Nam mình cái vật phẩm này nó không xa lạ nữa rồi nơi có chúng ta cũng có thể mua bất kỳ ở nơi đâu à, nhá. thì thì các bạn nên lưu ý một điều rằng là chúng ta nên mua những nơi uy tín trên toàn quốc những cửa hàng nào uy tín trên toàn quốc thì chúng ta lên mua thì nó sẽ đảm bảo hơn thì cái loại đá này á, thì nó được hình thành từ dưới lòng đất nó được chảy qua về mưa gió bão bùng rồi là thời tiết núi nữa này nó mới hình thành nên những loại đá quý như này Đấy, tại vì nó có sự sống tại vì về tâm linh là nó có sự sống hay là nó mới được nó sống nó mới còn nó mới được hình thành loại đá quý như vậy nhá đó thì xin thưa các bạn là các bạn là nên mua cho mình là hai quả cầu như thế này mua hai quả cầu phong thủy này cho mình thì bạn là 1963 quý mão mà mặn kim bạch kim thì bạn nên sử dụng màu vàng màu nâu đất màu trắng màu xám màu nghi thì bạn cái quả cầu phong thủy này thì bạn nên mua màu trắng màu xám màu nghi hoặc là màu vàng và màu nâu đất đều đủ màu cho chúng ta lựa chọn nhé đấy thế còn cái hang động thám tím này thì nó không kỵ màu nào cả nó không có kỵ tuổi nào không có tuổi nào nó kỵ cả nhé tại vì ở đây nó vừa có màu trắng vừa có màu tím và có một vừa có màu lâu ngoài này thì dĩ nhiên là tất cả là không có mạng nào kỵ cái cái cái cái, cái, cái hang động thám tím này thì tuổi nào mạng nào cũng sử dụng được tới nó đấy chỉ có kỵ là kỵ ở những cái màu sắc phong thủy ở cái, cái, cái quả cầu này thì quả cầu phong thủy này nó rất là đa dạng nhiều màu lắm thì chúng ta tùy chúng ta lựa chọn theo màu sắc phong thủy nhé rồi nhiều người mà mua về không biết đặt nó ở đâu mới là quan trọng Đấy. thì chúng ta nên lưu ý rằng là những vật phẩm phong thủy này chúng ta mua về là chúng ta không nên là đặt ở góc bếp hoặc là góc nhà nhé về mặt phong thủy là cực kỳ là xấu chúng ta thì chỉ đặt ở lên trên bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách của gia chủ đấy thì các bạn mua cho mình hai quả cầu mua hai quả cầu là kích cỡ tương đương của nó là trên dưới 3 kg một quả và giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả nhé hang động thần tím mà chúng ta mua một hang động thần tím thì mua ba vật phẩm này nó không quá 10 triệu đồng nó không tới 10 triệu đồng đó rất là bình thường đó thì các bạn cứ để ý đi thì cái ngôi nhà chúng ta xây mà cái trụ cột nhà cái cột nhà càng to càng lớn thì mình nó càng vững càng chắc thì cái loại đá quý này vật phẩm này cũng thế thôi chúng ta mua kích cỡ càng to càng lớn thì dĩ nhiên nó trụ vững ngôi nhà chúng ta càng vững càng chắc nhá đấy tùy theo thì chúng ta nên mua ở trên dưới 3 kg một quả mua hai quả này nói chung là vào kích thước diện tích nhà là dưới 200 mét vuông là sử dụng bình thường là được rồi đấy nhé trừ khi nào mà chúng ta xây biệt thự chúng ta có mới mua kích cỡ lớn hơn đấy còn không chúng ta có có tiền có có khả năng thì chúng ta mua càng lớn thì càng tốt không sao cả nhá đấy thì chúng ta mua hai quả cầu này chúng ta đặt ở hai bên hai bên cạnh bàn làm việc của gia chủ hoặc là hai bên cạnh bàn của bàn bàn à, tiếp khách của gia chủ nhé rồi hang động thần tím là chúng ta đặt ở giữa hai quả cầu thì hai quả cầu này nó nó trụ vững nó tạo từ trình dương cực lớn để trụ vững lại ngôi nhà để xua đuổi tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà đấy rồi là nó tạo được các mối liên hệ mối liên kết vợ chồng con cái sống gắn bó thì gắn bó với nhau sống hạnh phúc với nhau rồi là nó còn giữ được những mối làm ăn của gia chủ những mối khách hàng làm ăn của gia chủ và những bạn bè tốt của gia chủ nhé rồi thì cái hang động thận tím này được nó được đứng giữa ở hai cái trụ vững như thế rồi thì nó thì nó lại tiền tài của gia chủ thì nó cực kỳ vững chắc nữa Đấy, nó thu hút công nhân tài là cho chủ rồi là giữ tiền giữ của cho gia chủ cực kỳ là vững chắc cực kỳ là tốt là tiền tài giữ rất là chắc cho gia chủ nhá tiền vào khó mà ra đấy thì ngoài tác dụng nó này ra nó còn tác dụng nó là xua đuổi được những bùa ngãi bùa yêu khi trong gia đình có ai bị bùa ngãi bùa yêu rất là tốt đấy nhá để mà phòng phong thủy thì nó chúng ta nên sử dụng những vật phẩm như thế này để chấn chỉnh lại ngôi nhà gia tăng thêm sự may mắn khi chúng ta xây nhà xây xây nhà sai hướng nhá rất là tốt rồi thì cái mình chia sẻ luôn với cái Phật Bằng Mận này thì cái Phật Bằng Mận của mình đó là Văn Thù Văn Thù Bồ Tát bạn là quỹ mão quỹ mão 1963 nhé thì bạn chỉ cần ra cửa hàng đá phong thủy uy tín trên toàn quốc mua bảo bán cho tôi là cái tuổi mão tuổi con mèo là tự khách người ta đưa cho mình là đó là Phật Bằng Mận đó là Văn Thù Bồ Tát thì cái Phật Bằng Mận này khi chúng ta đeo lên người như thế này chúng ta đeo Phật Bằng Mận này đeo lên người như thế này á, thì nó giúp chúng ta là À, phù hộ độ trì chúng ta gặp nhiều may mắn tai qua nạn khỏi rồi nó giúp chúng ta là chắn được những à, những à, những cái bạn bè xấu nối kéo chúng ta dụ cho chúng ta làm ăn những việc phi pháp tại vì cái Phật bằng mận này khi chúng ta đeo lên người nó tạo cho chúng ta một cảm giác đó là về linh tính về cái nhắc quan thứ sáu nhận biết nhạy bén hơn nó nhìn nhận sự việc nhạy bén hơn đó là về mặt phong thủy về mặt tâm linh nó như vậy nhá đấy nói chung thì chúng ta cũng nên mua theo màu sắc phong thủy đó là màu vàng nâu đất này cái màu này hợp với bạn này vàng nâu đất này trắng xám nghi nhá bạn cũng theo mua theo phong phong thủy màu sắc phong thủy cho mình nhá đó là văn thù bồ tát nhá rồi tiếp theo đây là đây là cái vòng phong thủy cái vòng phong thủy này có tác dụng nó tạo từ trường dương cực kỳ lớn nó xua vừa xua đuổi mà vừa đem lại nhiều may mắn cho gia chủ nhá Đấy, thì các bạn nên ra cửa hàng đã uy tín trên toàn quốc mua cho mình chuỗi phong chuỗi này nhớ điều điều rằng là đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu và chia 4 chia 4 dư một hoặc hai chúng ta sử dụng theo vòng luân hồi tuần hoàn đó là một là chúng ta được sinh ra hai là lớn lên và ba là bệnh tật và bốn là chết đi thì dĩ nhiên là đến tổng số hạt của nó chia 4 mà dư một hoặc hai chúng ta sử dụng số 1 và số 2 đó là cung sinh và cung lão cực kỳ là tốt nhé đấy thì bạn cũng nên mua màu này luôn cái màu này màu vàng nâu đất này bạn hợp với màu này bạn sử dụng màu này cũng được hoặc là màu trắng xám nghi cũng được không sao cả vàng nâu đất hoặc trắng xám nghi nhé tùy theo chúng ta sở thích như thế nào Rồi chia sẻ bạn luôn thì chúng ta nên mua vòng phong thủy này chúng ta đeo như thế nào nó mới để để nó phát huy được tối đa cái công năng là gì của nó nhé để chia sẻ bạn luôn ví dụ như chúng ta đeo bên tay phải thì có ý nghĩa khác nhau đeo bên tay trái thì có ý nghĩa khác nhau ví dụ như chúng ta đeo tay tay phải đi ví dụ như hôm nay chúng ta đi đám ma đám tang đi đám ma đám tang hoặc là đi thăm người bệnh người thân ở trong bệnh viện hoặc là đi ra ngoài nghĩa trang thì chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí như cao như thế thì nên chúng ta lên là chuyển vòng phong thủy này sang bên tay phải chúng ta đeo đấy thì cái, cái, cái, cái những loại hạt châu này nó đã, đã đã tạo từ trường dương cực lớn rồi mà khi chúng ta kết hợp với bàn tay phải của người thì nó tạo từ trường dương cực đại thì khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí cao như thế những bọn ngũ quỷ thì tà ma âm binh âm khí cao thế thì mình sẽ xua đuổi được tà ma âm binh khí tại vì sao tại vì trong người chúng ta phát ra một luồng ánh sáng cực lớn cực đại một phát luồng ra một ánh sáng dương một từ trường dương nên là những tà ma âm minh âm khí ngũ quỷ nó thấy những thấy trong người chúng ta phát ra một luồng ánh sáng như thế thì nó rất là sợ nó sẽ tránh xa chúng ta ra nó sẽ không thể nào đeo bám được chúng ta không đeo bám được chúng ta và nó cũng không thể nhập được chúng ta nó không quấy phá được chúng ta đấy gọi là nó tác dụng là xua đuổi tà ma âm minh âm khí nó không lại gần lại gần lại mình được nó không thể nào quấy phá mình được nhá nó rất tốt chúng ta khi chúng ta sử dụng nó bên tay phải mà khi đi vào những nơi âm bên âm khí cao như thế rất là tốt nhé rồi chia sẻ nó khi chúng ta chuyển vòng phong bên tay trái thì vòng phong thủy là mà chuyển sang bên tay trái anh đem lại nhiều may mắn cho gia chủ ví dụ như chúng ta đi học hay là đi ký kết hợp đồng hay đi xin việc hay đi du lịch thì nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta như thế này gặp gỡ được nhiều bạn bè tốt này gặp gỡ được những công việc tốt này rồi này, thuận lợi chúng ta khi chúng ta đi ờ, ký kết hợp đồng thuận lợi chúng ta ký hợp kết hợp đồng này Đấy, gặp được gặp được nhiều điều may mắn rồi là chúng nó giúp chúng ta là à, hạn chế được những sự rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường lưu thông trên đường về xe cộ va chạm Đấy, có nghĩa là nó đem lại nhiều may mắn cho gia chủ thì chúng ta đeo bên tay trái nhé rồi tiếp theo thì một số người là nên lưu ý một điều rằng là chúng ta không nên mua vòng phong thủy mà đeo hai tay đeo vòng hai tay nhé về mặt phong thủy thì đeo vòng phong thủy và đeo hai tay nó giống với tổng số 8 về mặt phong thủy cực kỳ là xấu chúng ta không nên đeo vòng hai tay ví dụ chúng ta mua hai vòng ba vòng bốn vòng hàng chục vòng đi nữa chúng ta cũng nên chỉ đeo một tay nên đeo một tay cho mình nhé nhé và lưu ý một điều rằng là nhớ là đếm tổng số hạt của nó trên đeo trong tay ra đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu chia 4 dư một hoặc hai chúng ta sử dụng nhé chia 4 dư 1 hoặc 2 thì chúng ta mới được sử dụng nhé còn ai không biết chia thì chúng ta lên là đếm tổng số hạt là có số hạt lẻ thì chúng ta sử dụng là tốt nhất nhé đấy. đấy thì nói chung là về cái vòng phong thủy là về mỗi phạm chủ sẽ khác nhau đấy ví dụ như đức mẹ Maria thường thường sử dụng 12 hạt con và một hạt cái này những nhà sư nhà chùa ta hay đeo trên cổ là 108 hoặc 108 hạt hoặc là 1000 bao nhiêu hạt đó nhé rồi những người á mà là vẫn thấy một số người là sử dụng vòng phong thủy này là qua số hạt chẵn đúng chúng ta sử dụng số hạt chẵn thì về phạm trù khác nhau như thế này ví dụ như ta sử dụng những vòng phong thủy mà số hạt chẵn mà chúng ta đi chùa đi triền cặp bội để trong người chúng ta đi chùa đi triền đi, đi cầu để kinh lễ phật hay là đi tụng kinh hay niệm phật hay là ngồi thuyền thì chúng ta sử dụng những vòng phong thủy mà có số hạt chẵn ấy, thì vẫn đem lại nhiều lợi ích cho gia chủ nhé nó sẽ cho nó đem lại nhiều lợi ích cho, gia chủ như là vào một cái trạng thái là hư không quên đi buồn no âu rồi là nó à, giúp cho cho cái người tu hành là là nhập thuyền nhanh hơn Đấy, tu như là tu hành nhanh đạt được à, được được được cái đỉnh giới cao nhất giúp cho những người nhà nhà tu luyện thầy tu luyện tụng kinh hay là ngồi thuyền nhập thuyền nhanh hơn rồi là, là tu luyện sẽ tốt nhất cho cho những người à, tu luyện nhé thì đó là về mặt phong thủy là chúng ta sử dụng những vòng phong thủy như thế mà chị sử dụng ở trong ở à, những à, những cái cái, cái, cái nơi là như chúng ta đi chùa đi thiền hay chúng ta đi cầu kinh của Phật thì vẫn là tốt nhé thì đó thì mình đã chia sẻ xong cho các bạn về cái tuổi 1963 quý mão rồi nhé của nữ mạng này nhé về phong thủy hướng nhà xây dựng màu số phong thủy rồi là Phật bảo mệnh rồi là là, là là là vòng phong thủy rồi nhé thì cái clip của mình xin chấm dứt tại đây thì các bạn đã thấy cái clip mình hay ờ, yêu thích cái kênh của mình thì các bạn nhớ cho mình đăng ký kênh cho mình đăng ký kênh cho mình và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem để cái kênh được phát triển thì mình sẽ có động lực làm nhiều video khác chia sẻ tới mọi người mọi người tham khảo mọi người tự xem cho mình biết trước về tương lai vận mệnh để biết trước để mà tránh và hạn chế sự rủi ro nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé